cái chuyện giống á đây cả bên mà nghiêng nó gì mình xua kì đây na một phổ na tarai sinong tarai sinong ba y song sinong mình ta ta khót một phổ na cả bên ta ba đơn buôn kì dân mê dân phố à lơ kì một bạc màu xanh ta đau khớt sân một phố sân một phố mình sân tị rồi là kêu cả nông bá cả sơ cả một xeo làm cả một phiêu để ba rượu sau sân giặc hết cả một phố cái mấy cái khua cái là sát men cái là long cái bạch chiang bạch chiang đều một thương mình chú bên thớt ông lòng đấy ta một thương người khót ông mau bên nà mà là cả lòng dạy lòng lòng cơ rồi thì là tháng nữa cũng làm nhật lạ để cái xe kia Kemalang kemaang man ke rentang. Tenak ini ya kian. Kini yang trap man sua man thai lai ki ju ni da kan ni rupiah. Te ki ni ki kwai den. Ki perlong khlong i sing na saya sing saba telai. Na saya siat ya teh tu yang. Te yu kam ya perlong kam bagi prak man di ki Musrin hiya chi ba ki jamai. Ya bum man suwa ba ba ki ya bum tenrai kat banyak ai ke. Ke ki brio ki ya rep da ki pending da ki serio da ki kai. Kai ga siat ka teu kum ya man suwa ta da ka ska to tu. Ki che penjang paleng. Bu pisat lu ding. Mo ku kwa yang lu pam da ya search ki thang paleng tpi. Pen phự là cả tua search cái xe bệnh cái lòng lực và cái những yêu lũ phang cái đọ khai phang cái độ, phang cái ấy cái đặc hiệu phụ hi nó là cái thì gì cả cả thì là thâu yêu thâu hát thì giờ nó liền thì vậy đơn cái ma rồi bư mà đấy thì giờ nó liền dạ thân số thì đi bạc rau bạc rau cả đi đến sụp hàng แต่อุขยังรุมอยู่ดันมันสิวะตั้งกี่สันตรายเรื่องอีเดนอย่าได้ก็มามันสิวะเดี๋ยวสุดังวีรุอุขยังอุลาบื้มแต่มันตาละดากิตรายกิมละบันตาลาดเดี๋ยวสุกิยับกลอยไปได้ตัวขยังยี่สิบโมไซนาอยากกระซึกอย่างตรงเลี้ยวขยังแบบบื้มขยังตายสาระบัญญัติเดี๋ยวขยังละในยี่กระซึกเบาไซนายี่ ซ้ำแบบดาวไวปลูกยังก็ไม่ใจดาวไยอียาชิวคลีบังดูมาลำเชิญดูมาบุ้มกันไทยตีเงยป้อมสุดตีเงืสาทังตัวกระดูกกล้วยยาทังบ่ามันชิวเวะมันไปยาแรบลู้มันยาแรบชนังนี่ระยะทางล่างกับตรงบ้ารู้บ้ารู้หิชนังระยะทางอย่างตัวรู้ดาราวันกลาเบียงตุลาดับขาดสาวสเนม ប្រទេសអារ៉ាបៀមិនជួងខ្មាក់គេលួមគេវាក់គេដាំងសៃសុករាវតែក្រៅស្លាប់ឡាក់បានប៉ុន្តែនៅយ៉ាងធ្លោរូបនៅស្លាប់បៀងទៀតមិនជួបៀងស្លាប់ហៀមិនចឹងបានដែរ tan jung na i slap dai dang juk pam pathar gi den ki soj um guna ko hu sia dan na la thang ding pat i ka don ka jing kata phang ka jing khiang jong ka ni ka mariang ma ka jing ret lu ki um lu na la thang ding kam don bu no spol te la long sai lang je ka ba ki arab ya, je sai ki breu ya pendu nu yang ling je thang luang kalau ya rap senang mun suwa cơm nhau sùn xá tới suya bị pam tổ sa sải đại chứ gì à rap gì à riêng còn mấy à rap mình ta là đẹp và pam tổ sa và thát suya là là là dập hiếm tức là là dập xe lại xe đã đe hay dữ ឧស្សាហ៍ឧដិនយើងមិនតយ តាំងហកបាយពិសានរៃ อุกิจิตปัดยากามารียงนามาคุมกัสลาตปัดอุสินซาร์กิคัมยอะปิซาอุสอฮาจุนจะเพื่อว่าอยากทั้งเอ็มแต่ละมันทั้งเบลอาเซียนเราชิสเนมแต่อาเซียนลองอาอาเซียนให้ยกต่วทั้งเอ็ม và thường xưa đó mình thường nữ nữ dừng thương lúc đầu sự nữ quay u rạo rạo u mà dừng thương lúc nì giờ về thương hay diện nì vào lòng vitamin hiếm và ai đã hoài đấy cái rap si bun cái nhà cái jaka bằng thiện này yêu bằng yêu người lại yêu hi nắp té quá và và khó hay diện ấy và cái rap giờ thương lăng ban giờ smart giờ tinh lem anh như mình tơi về nhặt bưng một dương thì hơi chứ hết đó ngoài hay quật tại điểm thân cái chỗ và ai đâu ai và đến đang là dạ cái chỗ lòng thì thân cái vi ở đây là lòng thì bên nhà lẹ biang ban penki im biang ya ka jingrep ke ba mensua namar hakipor ba shua ki ki briu ki ba mensua ki im temen ki kot ki kia andre ki ba tapat ki kham duna aku adu baka senang kan ki saprang kan liang ka cina din tip mariang ru kan nong ka kam itenat bat ni deru balong ki bari aku jing bat tip ya ka ya ka start ar ban ti beka buram akko kene gasno jungi ban kwar ban ang ba kene gasno jungi kabuni taki so ki pai ban kwar ban ang ki chapang agita ki jing ta jungi kasi